giờ mình đổ lên cái lớp này luôn các bạn Ở giờ là cái lớp này là cái lớp à, cái cặn nè ờ, các bạn thì như các bạn cũng biết rồi á keo epoxy để mà đổ mặt bàn rồi các thứ rồi các bạn thì nó rất là mắc thì à, trên dưới 100 ngàn một lít thì hôm nay mình sẽ à, hướng dẫn cho các bạn kiếm một cái thứ à, rẻ tiền hơn và làm à, vừa bảo vệ môi trường thì cái chủ đề này hôm nay là nhằm mục đích cũng là bảo vệ môi trường nha các bạn thì trước tiên các bạn tìm cho mình cái dung dịch Tolin thì cái dung dịch này nó có bán tại tiệm bán sơn BU sơn BU các bạn thì cái loại này tên của nó là thì tên ờ, thông dụng người ta đọc là tolin á thì ờ, nó có công thức hóa học là C7H8 thì cái này ờ, cái giá của thị trường thì khoảng 30 ngàn một lít nha các bạn một lít là 30 ngàn đó. thì nó rất là rẻ mà chúng ta về chúng ta sẽ lấy cái mút này nè các bạn mút nè mút dơ kìa không sao cả sạch hay dơ không thành vấn đề đã là bảo vệ môi trường thì sạch hay dơ không phải là vấn đề gì cả bởi vì cái à, dung dịch này nó khác tất cả các loại dung dịch à, bình thường thì à, những cái loại dung dịch kia thì nó khi mà mình pha cái mốt này vô nó sẽ đục đục nhưng mà cái này á, thì nó rất là nhẹ hơn mấy cái kia nên nó sẽ trong tức là những cái bụi bẩn nó sẽ lắng xuống dưới tất cả này lắng xuống dưới thì à, nó nó nhẹ nên nó nổi lên trên bởi vậy nó trong trong vắt luôn nha các bạn rất là trong thì hôm nay mình sẽ à, dùng cái mút này mút này là mình như thấy không các bạn thấy mút dơ không? thì mình sẽ dơ cỡ nào cũng được á bảo vệ môi trường mà mình cũng à, làm như như những lần trước mình làm vậy đó thì mình à, trước tiên mình làm là mình sẽ à, dùng à, khẩu trang đeo lại nhé các bạn khẩu trang lại bởi vì cái cái mùi của cái cái dung dịch này nó giống y như cái mùi của keo con chó nhưng mà cái mùi này cái này nó hít nhiều là không tốt nha các bạn hít nhiều là không tốt bởi vì nếu mà làm các bạn được làm được cái chỗ nào mà trống mà thoáng gió thì càng tốt tránh nó hít nó đi như cái keo cái keo con chó các bạn biết rồi cái keo con chó thì nó người ta hít bị ghiền bị ghiền cái mùi đó và cái mùi đó nó cũng à, gây dị ứng nhiều lắm thì chúng ta cũng tìm mốt này nè chúng ta mấy cái mốt à, bỏ đi nè chúng ta sẽ à, hòa tan nó hòa tan mút vào thành là làm cái keo epoxy nha các bạn dơ hơi sạch không thành vấn đề bởi vì à, nó sẽ lắng xuống nó sẽ lắng xuống đáy mấy cái dơ lắng xuống đáy hết bởi vì cái này nó rất là nhẹ cái dung dịch này nó rất là nhẹ nó sẽ lắng xuống tất cả những cái dừa xuống đáy và cái trong thì nó sẽ nổi lên trên và nó à, trong như là keo tại vì à, đáng lẽ là mình à, làm cho nó nhiều nhiều các bạn xem nhưng mà kiếm không có cái hũ nào mà trong có cái hũ nhỏ nhỏ nè làm tạm các bạn ờ, nhìn là các bạn hiểu rồi chứ đâu không cần phải ờ, lấy cái hũ to ra làm cho các bạn các bạn mới hiểu đúng không làm cái hũ nhỏ nhỏ các bạn nhìn các bạn hiểu biết rồi. một hũ này chắc ờ, nó ăn hết nguyên cái cái cục muối này luôn các bạn thì cái lúc mà mình lúc đầu nè lúc đầu mình ngâm vào á thì các bạn sẽ thấy nó rất là đục đúng không nó đục và nó bụi nó bẩn mà thì chúng ta để nó qua đêm để nó qua đêm thì nó sẽ lắng xuống lắng xuống và nó sẽ à, trông như keo epoxy và để lúc này thì chúng ta sẽ lấy à, đổ à, mặt bàn hay mặt cái gì đó thì mình chỉ cái này ra là để là cái công dụng của nó các bạn rồi tạm thời như vậy đi rồi bây giờ các bạn thấy nè không nó rất là đục nó rất là dơ nhưng mà mình à, để cho nó qua đêm nó sẽ lắng xuống để mình chế hết này cho nó nhiều nhiều lên này. rồi à, mình ngưng máy tại đây nha các bạn để cho nó lắng nó qua đêm đi rồi à, chút mình sẽ quay lại và đây là cái hũ keo khi mình đã bỏ qua đêm nha các bạn các bạn thấy nó trong vắt không đây là nó lắng xuống đây này các bạn những cái dừa cặn dừa lắng xuống còn ở trên ở trong veo các bạn thì đây là cái mâm các bạn à, nhìn đâu biết là cái gì đúng không đâu biết là mình đã tráng một lớp rồi nó rất là trong vắt nè đây đây là mình đã tráng một lớp rồi nè mới tráng nó, nó, nó mới tráng hai ngày các bạn nó vẫn còn à, nó chưa cứng lắm nhưng mà dính này chắc thôi bây giờ mình à, mình sẽ tráng thêm à, mình sẽ tráng thêm lớp nữa mình tráng và mình đặt à, cái à, cái này vào để sau làm cái mặt bàn luôn để sau mình gỡ ra mình làm cái mặt bàn luôn các bạn giờ mình đổ lên cái lớp này luôn các bạn à? ờ giờ là cái lớp này là cái lớp à, cái cặn nè đó cái cặn này à, mình để cho nó lóng thêm một lần nữa lắng xuống ít luôn lúc đó ờ, mới ờ, khi nào mà lắng hết cỡ luôn rồi mới bỏ còn cái lớp này bây giờ là mình sẽ để cho nó khô làm cái mặt bàn luôn các bạn thì nó khô ờ, phải mấy bữa đó chắc cũng phải ba bữa nó mới khô cứng được thì cái này để mình làm một cái mặt bàn nè để cho nó khô cứng thì mình làm một cái mặt bàn qua bàn và video thì tới đây thôi tại vì à, đợi nó khô lâu quá thôi đợi nó khô mấy mấy ngày lần cái này nó tuy là nó làm mặt bàn được nhưng mà cái độ khô của nó không bằng keo LC nha các bạn cái độ khô nó mau cái keo LC người ta làm thêm một vài à, dung dịch khác nữa nó trộn lẫn nữa nên nó cái đội là cái chất xúc tác á nó có pha thêm xúc tác nữa nên à, nó sẽ mau cứng mau đồng cứng hơn còn cái này mình chỉ có dùng một cái thứ một mà là một cái thứ một thôi mà là chất uh, à, tulin nè thì uh, video mình kết thúc tại đây mình để cho nó khô nên mình làm cái mặt bàn sau rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nếu thấy hay cho mình xin một like nhé các bạn rồi. cái này mình để trong nhà nhưng mà chiều đến mặt trời nó chiếu nóng cái nó nổi hồng hột luôn bạn nó bị mặt trời chúng dính mặt trời nên nó nổi hồng hột hột